à có ư lê có có lê dư lê cho e ya me lê na i lê ga mo me ya i lê bu ka lê de bu ya o lo kam lê dư mi dư ta ka ja dư lê to ka lê tu bi ko ja lu mưa lì bò lò lên mà lì chú tì chơi cứ phải ba dự tì ra cả ra nghe dự bự ra lo ra lên nè là lì u cho cả lì nu cả lì tu có ư lê khó bư gà y nhô lê đô xa ư lê hà lê lê khá bì chô bì ô mên khá mà lê ô tê à đô u bù tê